Chào các bạn, tôi là Kevin Nguyễn, chuyên gia đào tạo MLB thực chiến. Trong tuần này thì Kevin Nguyễn tiếp tục nhận được một số những câu hỏi tới từ các bạn đang kinh doanh trong lĩnh vực MLB. thể đó là à, câu hỏi tới từ bạn Gia Hân, bạn đến từ à, Nha Trang và câu hỏi của bạn như sau. Em chào anh Kevin Nguyễn, hiện tại em đang kinh doanh mô hình quán trà sữa kết hợp với đồ ăn vặt Ờ, đối tượng khách hàng của em đó là giới trẻ hoạt động kinh doanh của quán em đông khách và diễn ra đều nhưng sau khi em trừ đi các khoản chi phí thì lợi nhuận không còn được nhiều thậm chí có tháng em bị âm em không biết lý do tại sao em à, bán được hàng mà lợi nhuận không nhiều và bị âm như vậy nhờ anh tư vấn giúp em em cảm ơn anh rất nhiều bạn thân thân mến đây là một trong những câu hỏi mà em nguyên nghĩ rằng rất là nhiều các anh chị nhà chứng khoán khác cũng sẽ quan tâm giống như bạn khi mà chúng ta bán được hàng mà lợi nhuận không được cao cũng như là giảm thậm chí là bị âm và ờ, trong video này kèm mình sẽ đưa ra những cái phân tích để giúp bạn dân có thể hiểu được lý do tại sao bạn bán hàng lại không có lời từ đó bạn dân sẽ áp dụng vào quản của mình để có thể thay đổi ờ, thì giúp cho cái việc mà chúng ta bán hàng mà có lời liên quan đến việc chúng ta bán được hàng mà lại không có lời thì sẽ ra đó là giả bán khi mà chúng ta chưa bóc tách được tất cả các chi phí của mình riêng nó về giá bán ờ, và sau đó tính ra được biên độ lợi nhuận trên những sản phẩm của bạn ra để đảm bảo là khi chúng ta bán ra có lời rất là nhiều hai chị chủ quán khi mà chúng ta xây dựng giá bán cho menu của mình thì sẽ đẹp nhất là copy uh, cái giá của các đối thủ của mình để đưa vào menu của mình và thứ hai là xây dựng theo một cách rất cảm tính không bóc tách các khoản chi phí để xây dựng giá bán mà lại làm theo cảm nhận mình đó là khi mà chúng ta muốn bán cái sản phẩm nào đó ai xem là cái, sản phẩm này có thể bán cho cái đối tượng khách hàng chúng ta được hay không liệu rằng cái sản phẩm liệu của cái giá bán này mà chúng ta có thể bán được hay không thậm chí nhìn về đối thủ chúng ta bạn cao hơn thì chúng ta lại giảm giá xuống thì chúng ta có thể bán được lời chính điều này khiến cho cái việc mà các bạn đã à, kinh doanh bán được sản phẩm và vẫn không không có lời bởi vì khi chúng ta không bóc tách được chính xác các khoản chi phí và các khoản chi phí mà à, các bạn cần phải uh, bóc tách uh, như sau nhất đó là chi phí về mặt bằng thứ hai đó là chi phí về nhân sự cũng như là chi phí cho việc uh, quản lý vận hành tiếp theo đó là chi phí cho việc là khấu hao khi mà chúng ta đầu tư vào uh, kết quả phí khác như điện nước wifi à, vân vân vậy thì chúng ta cần phải bóc tách các khoản chi phí đó và đưa nó được vào giá bán của mình và từ đó xây dựng giá bán cho quán của mình và những cái giá biên độ lợi nhuận phần trăm trên những cái sản phẩm của bạn ra vậy thì đảm bảo rằng là khi chúng ta bán được sản phẩm hay bán được hàng thì chúng ta mới còn lợi còn nếu chúng ta không bóc tách được các khoản chi phí thì khi mà chúng ta bán cái sản phẩm ra bên ngoài được nhưng khi cuối tháng chưa đi tất cả các khoản chi phí mà chúng ta cần chi ra và hiện nó sẽ ra kết quả giống như bạn đang mắc phải đó là không còn lợi nhiều thậm chí bị lỗ và qua video này thì mình uh, hy vọng rằng bạn an có thể uh, áp dụng để có thể thay đổi cái uh, giá bán của mình làm sao phù hợp và đảm bảo khi chúng ta bán được hàng lời. trong lĩnh vực kinh doanh FB thì đều có những cái phương pháp có những thức chúng ta làm được điều này và ở video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cách chúng ta có thể bạn tốt nhất à, và từ đó có thể giúp bạn khi chúng các bạn mua sản phẩm ra thì có lời và chúc bạn thành công video này các cái kết thúc tại đây hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo từ các cái